nếu mình bố thí nhiều thì sau này mình trở thành người già giàu đi tác giả trưởng lão thích thông lạc ví dụ như các con có đọc sách thầy thì các con nghe thầy nói ngang ác gì á nhiều có nhiều người bây giờ nghe nói ngang ác gì á họ chọc chẳng biết gì hết họ biết thiền này thì kia đủ thứ á họ nói mặt tâm à, họ nói à, tụng kinh pháp hoa rồi thì họ rằng lắm họ nói giỏi nhưng mà cuối cùng mà nói gì mà thiền ngang ác gì á mà họ cũng không biết nó là thiền nữa chứ không phải là nói nó cho nên vì vậy mà con thấy là cái hướng đường mà được chánh pháp cũng không dễ đó bây giờ thầy nói với cái người mà biết Phật pháp mà nội tà pháp không thì nội cái châu đốc mình đấy bao nhiêu người phải không rồi bây giờ biết được chánh pháp á, thì còn bao nhiêu người rõ ràng quá cho nên vì vậy mà mình biết là xung quanh mình còn biết bao nhiêu người khổ đau còn biết bao nhiêu người khổ đau chưa có hiểu được người ta đi theo tôn giáo này người ta theo tôn giáo này nhưng mà mỗi tôn giáo nó dẫn mình có một đoạn đường của chích rồi mà cái đoạn đường đó ví dụ như bây giờ làm những từ thiện, nó nói làm những từ thiện thì mình sẽ xác định nói à, lá hay quả thiên đàng hay quả gì đấy để cho mình hy vọng cái điều đó rồi mình cố gắng mình làm mình giúp đỡ người bất hạnh điều đó điều tốt nhưng mà sự thật ra nó cũng chưa hẳn là nó giải quyết cho mình lên quả thực làm đâu được cái điều đó chỉ là cái phần hữu lậu mà nếu mình cố gắng nhiều thì sau này mình trở thành nhà già giàu đi thì nhà giàu nó cũng khổ chứ đâu phải nhà giàu nó không khổ đâu à, mình có nhiều là người thợ à, cái người giúp việc mình đi nhưng mà điều kiện là những người đó là những người nhân quả tai nợ ngày xưa mình bố thí cho họ ăn ngủ mà chứ gì bây giờ họ trở thành à, lính phòng trác thành à, à, những người tối tớ trong nhà của mình những người thợ làm giết tay sai của mình chứ gì nhưng mà ngày xưa là họ ăn của mình bố thí họ bây giờ họ trở thành những người tay sai của mình thì như vậy rõ ràng là nếu mà trong cái cái cái cái, cái sự làm chủ như vậy mình có sung sướng không bây giờ mình làm ăn cái nhà máy mình nó thất nghiệp nè nó không tiền trả lương cho công nhân nè mình thấy có khổ không rồi trong cái thương trường mà kinh tế như thế này nó mọi mặt phải làm sao mình giữ được cái giá của cái cái cái, cái, cái, vật mà mình sản xuất ra được nó cả một cái đề đòi hỏi cái người chủ rất phải nói ngay cả là vua cũng chưa xứng hết muốn hồ là làm cái người nhà giàu nó có sướng sướng đâu ở ờ, ví dụ như thầy nói bây giờ tất cái nhà như cái nhà của mấy con đang ở này đâu có sung sướng đâu vừa chút mấy con phải quét chứ để vô sao được nó sạch quá mà như thế này để vô ai coi được nhưng cuối cùng các con nghĩ sao mình trở thành nô lệ cho cái nhà mình chứ gì phải không mình tối tớ nó nè sai mình ghê quá nữa từ mình thấy là người ta khen họ ờ, cái ông bà này có cái nhà đẹp vậy nhưng mà nó biến mình trở thành nô lệ cho nó mấy con còn như thầy có cái nhà tâm dính đất này, thầy nó vừa kể là tôi vậy bởi vì nó xấu rồi nó đâu cần gì nữa cho nên cuối cùng thầy là người lập chủ cái thầy phải là người tu cả phải không đó là cái người tu người ta có tư duy như vậy nhưng mà người đời mà con nghĩ điều đó trời ơi vợ chồng thằng nói gì đây làm ăn bây giờ cái nhà tranh nó cũng còn cái nhà tranh thì nó không lời cái ai ấy rồi nghe nó sao nó khó chịu phải không đời nó phải khác không đạo đạo thầy mới nói vậy thà là mình làm nô lệ nó nhưng mà người ta không giúp khi mình chứ còn mình không chịu nô lệ nó người ta khi <laughs> lớp nó khổ lắm cuộc đời nó khổ lắm để nên vì vậy mình khoác áo chiếc áo tu sĩ mà mình tu đúng rồi mình thấy nó giải thích nhẹ nhàng nó không có bị nói buộc gì thế gian chứ còn con mấy con ở ngoài thế gian mà con nghĩ với thầy là con sống với họ nổi không thầy nói thật mà cho nên cuộc đời nó không như vậy vì vậy mà khi mà các con làm cái người còn ở thế gian các con phải tu những cái cấp độ cái mức độ của thế gian để cho tâm hồn của mình để cho cái đối xử nhau ở trong gia đình của mình cái vợ chồng con cái đối xử như thế nào để đem lại cái hạnh phúc cho nhau chứ không khéo mình hiểu lầm một chút là mình đã đem cái sự khổ cho nhau cho nên cái đạo đức rất cần thiết phải học nhiều cái đạo đức để mình biết được cái nhân quả của hành động mình vô tình nói thật lời nói làm cho người khác buồn hay là chồng là con mình buồn hay hoặc là vợ con mình buồn điều đó là điều không tốt đó là làm cho người ta khổ từ đó chúng ta phải học những cái đạo đức của đạo Phật gì đạo đức của đạo Phật nó xây dựng trên cái nền tảng đạo đức nhân bản không làm của mình của người mà cái đạo đức nhân bản của đạo Phật mà không học thì thấy uổng quá mà nó rất hay tại vì cái đạo đức nó dạy mình không làm của mình của người chứ không có anh hồn ai hết mình không làm khổ người ta mà lại mình không làm chúng mình cho nên những cái đạo đức mình là học mình hàng ngày mình thấy cái hành động của mình từ cái suy tư của mình nó không có hại ai hết thì mình suy tư còn có hại nhất định ở hôm nay thì đơn giản thầy nói để cho các con biết được con đường thiền định của mình người đi vào cái ngã ngăn ác dự ác bắt đầu thực hiện nó là phải bằng những cái giới đức cái giới à, luật của Phật đã dạy cho nên càng giữ gìn giới được bao nhiêu thì cái tâm mình nó ly ly tha pháp ly cái độc thủ còn mình giữ gìn giới được lỏng lẻo thì nó không bao giờ ly nó bị ức chế rồi bây giờ mấy con có hỏi gì không thấy nghe thầy nói đơn giản quá tánh sao cũng tu được chứ đâu phải cần cái mặt cái áo này mới tu đâu đâu cần phải chiều mấy con thắp hương rồi lại được tu đâu đâu có sao người ta chửi mình đừng có giận à, mình giận là ác pháp thì ngay đó là mình tu cái gì cống là tu tu được hết đơn giản quá đơn giản giải thoát ngay liền chứ đâu có cần gì mà phải lâu đâu đâu cần tu đợi đợi mình chết mình mới lên cực lạc mới là được giải thoát đâu ngay cuộc sống của mình hàng ngày từng tâm niệm là có giải thoát được trong đó rồi tu như vậy nó giản dị nó đơn giản đó <laughs>